Vì sao người buồn vội vàng đôi tay Hứa yêu trọn đời này cũng đổi thay Em biết không khoảng thời gian vừa qua Anh chỉ vay mượn một đoạn đường kế bên Cả quang